Xin chào tất cả mọi người định nuôi video tiếp theo các mọi người à, Và chúc mọi người một ngày à, thật hạnh phúc à, Một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha mọi người Và hôm nay em sẽ, em à, sẽ thông tin về mọi người Một uh, chuyện rất là vui mà, mà chuyện vui này là chuyện vui của anh Thánh Khơ Đó là anh Nguyễn xin đã chấp nhận lời uh, xin lỗi của anh Thánh Khơ của anh đã một clip để xin lỗi anh Nguyễn Sim anh Nguyễn Sim tôi đã chấp nhận và anh Hân Khờ cũng mong cộng đồng mạng sẽ hiểu và tha thứ cho ảnh à, những ngày vừa qua và ảnh mà bây giờ anh Hân Khờ đã quay lại và làm clip trở lại à, và anh sẽ không nhắc đến chuyện uh, vì tỉnh thức online hay là thuyền am gì đó nữa anh sẽ quay những clip bình thường về đời sống của cuộc sống hàng ngày à, những à, đời sống hàng ngày của ảnh và những công việc mà ảnh làm hàng ngày à, chuyện của Nguyễn Sim chuyện của Thánh Cờ của bé Thiện Nhân đã rất là đã rất là rất là nổi trội trong những từng vừa qua thì sự việc nó đã được sáng tỏ và mọi người đã hiểu như thế nào cái nào là lệ phải và hôm nay em làm clip này cũng chỉ để muốn thông báo đến mọi người một tin vui à, vì anh Thắng Khờ mà cái tin vui này là tin vui của anh Thắng Khờ và đã được anh muốn xin chấp nhận tha thứ mọi sự việc của ảnh em đã xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em và em xin chúc cho mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nếu mọi người thấy clip của em hay thì xin cho em một nút đăng ký sai share để em có động lực làm thêm nhiều video mới để em ra mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha.